Wow Trời ơi là trời Cái cây chuối gì đâu mà nó cao dữ vậy ta Ui trời ơi mấy bạn ơi Mấy bạn coi đằng sau lưng của mình nè bạn Trời ơi là trời Ở đâu ra xuất hiện nguyên một cái cây chuối Mà nó cao lên tới tận trên trời luôn vậy trời Ui cây chuối đột biến gen hả Ui lạ dữ ta Ui chắc mình phải vô mình khoe với, với, với Sammy mới được cái cây chuối mà mình trồng Tự nhiên bây giờ nó cao ghê luôn mấy bạn ơi À mà khoan từ từ hình như nãy giờ mình quên gì phải không ta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 chuối này mới được Trời ơi trời Wow cao dữ Vô vô khoe vô khoe mới được Sammy ơi Trời ơi tôi khoe cho bà cối này nè Sam ơi Ủa Ủa Ê, oh, Hello em nhỏ Em kiếm ai vậy Sao em ở trong nhà Mày vậy em Ủa Đánh xa tao nào Ngươi dám vào nhà của ta hả Thích ra Thích ra thích ra Ôi cái gì cái gì cái gì Ôi Ôi trời trời Ủa mấy bạn ơi Thằng nhóc đó là ai vậy? Tự nhiên mình mới gặp nó xong nó la làng um sùm xong nó đuổi mình ra khỏi nhà Ủa có khi nào mình đi nhầm nhà ông ta? Đâu để xem lại coi Ủa Nhà đây là nhà của mình mà ta Ở trước nhà còn có thêm cái chuồng của bé Cam nè Làm sao mà nhầm được Ủa vậy đó của thằng nhóc đó là ai Ủa, ủa gì kì à, ờ, Trời nó chặn cửa luôn rồi Trời ơi thằng nhóc này láo thiệt Ui hmm. ờ à, à, khoan từ mấy bạn ơi không được không được mình là người lớn mà mình nói chuyện với con nít ấy, thì mình phải nhỏ nhẹ xíu chứ mình đừng có to tiếng quá không thôi nó khóc làm sao <laughs> đúng là thằng nhóc con à, phải, phải nhẹ nhàng mới được à, à. à, à hello em nhỏ Em là con nhà ai Tại sao em lại vào nhầm nhà anh dạ Tránh xa À ghê quá à, à, cái, cái gì cháy người mà đây? à, à, cái, cái, cái gì cái gì Ui ui ui Trời cái thằng nhóc này nó biết phun lửa các bạn ơi Trời ơi là trời cái gì mà ghê quá vậy nó biết phun lửa Ok, trời trời trời mà sao thằng nhóc này nó láo gì nó gì đâu nó la ông um sờm vậy ờ em em em em em em nhỏ đẹp đẹp đẹp đẹp trai ơi anh anh đâu có làm gì em đâu ủa mà em hôm ừ. nay em vào đây em kiếm ai vậy nhà này nhà của anh mà Nhà này là nhà rõ ràng của tôi Do chị của tôi cho tôi là chính là chị Sammy Đào Hiểu không? Chị, chị Sammy á À hóa ra là họ hàng của Sammy à Ủa em ơi Em em là người trong gia đình của Sam hả Em em là em em em trai của của của, của Sam hả ừ, ừ, Đúng rồi Wow, trời ơi, không ngờ lần đầu tiên anh mới gặp em luôn á Trời ơi, nhìn em đẹp quá à, nhìn em ngầu quá à. Ủa mà khoan, Ê, ê, rồi rồi ok ok rồi anh biết rồi anh biết rồi anh không lại gần em đâu nhưng mà nhưng mà à khoan từ nó là em của sa mà đúng không à, à, này em nhỏ xin tự giới thiệu với em anh chính là bạn trai à không người yêu của chị Sammy đó anh là phong cận TV đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh mini world đó là anh sẽ là anh rể của em trong tương lai á em dám nói chuyện với anh vậy hả nhóc kia tôi biết gì tôi là Sammy đào tôi còn anh là ai tôi không quan tâm biến ra ấy à, trời, nó, nó lại phun lửa mình rồi các bạn ơi ấy à ôi trời trời trời thằng nhóc này láo ấy trời ủa khoan cho cho thằng nhóc này ủa khoan trời các bạn ơi hàng gì mình nghe giọng nó y hệt như giọng của sam luôn trời trời đúng là chị em có cái giọng nói nghe y hệt nhau luôn mà mà cũng cũng giữ y y y hệt nhau luôn các bạn ơi bình thường mà sam bả mà giữ lên ha bả cầm đại liên bả dí ha bả bắn mình quá trời luôn ờ à, trời à, em nhỏ ơi cho anh vô nhà ơi nhà này nhà của anh anh nói thiệt á anh không phải là kẻ xấu đâu anh không bắt cóc em đâu tên Trời Bây giờ chỉ có khi tôi về nhà đây là nhà quanh tôi mới tin hiểu không Trời Thì ơi có nhiều người xấu lắm Ơi anh đâu phải người xấu đâu ha, Nhìn mặt ai là biết xấu rồi Vừa xấu mà còn là người xấu nữa Ê, trời, trời, trời ơi trời thằng nhóc này láo quá trời Mình đẹp trai như thế này mà nó dám kêu mình là đã đã đã xấu trai còn gọi là người xấu nữa Trời trời cái thằng này à, Thôi rồi mình phải nhỏ nhẹ nó Nó biết phun lửa lẹn quạng nó phun mình thành heo quay luôn á à, à, Em ơi Em em có đói bụng chưa? Anh kiếm gì cho em ăn nha Đói bụng hả? Ừ. ừ Bây giờ tôi đổi rồi nè Bây giờ anh mà kiếm cho tôi gì ăn Tôi sẽ gọi là tôi sẽ mềm lòng Tôi sẽ cho anh vào nhà Ủa vậy hả? Vậy em em muốn ừ. ăn gì nè Hay là anh ra anh mua cáp sơi cho em ăn nha Cáp sơi ngon lắm luôn á không, tôi không ăn cáp xe, tôi ăn cái khác cơ Ê, vậy thôi bây giờ em ăn gì cũng được Nhưng mà em xuống đây em nói chuyện anh được không Cho em đứng trên đó anh mỏi cổ quá Ừ, được Thôi, rồi, rồi. Ờ, em em muốn ăn gì nè Bây giờ ông nhìn trên này có gì không Ờ, có cây chuối Đúng rồi, hôm nay tôi mang ăn chuối à, dạ. Nhưng mà cây chuối này nó cao quá em ơi, anh không có chuối, hái được đâu chuối, Trời ơi, chuối, tôi à, à, à. muốn ăn chuối Rồi, rồi, rồi, ok, ok, rồi, rồi ơi Bình tĩnh, bình tĩnh, em muốn ăn chuối đúng không? Ok, anh đồng ý, ừ. nhưng mà nhưng mà em đợi anh xíu được Anh ra ngoài siêu thị anh mua chuối về cho em Không, tôi muốn ăn cái chuối trên này cô Trời, cái gì làm khó vậy? Anh đâu có biết chèo cây đâu, sao chèo được Vậy thì anh sẽ không bao giờ được vào nhà nhá à, à, muốn gì mới mua được vào nhà không à, rồi rồi rồi rồi được rồi được rồi ok ok ok ok em luôn em đẹp trai em nói gì cũng đúng trời ơi bạn ơi Mình phải nhịn cái thằng nhóc này Bởi vì nó biết phun lửa Chứ không thôi nó phun mình một cái Mình thành heo quay luôn á Trời ơi Không biết khi nào bà Sam bả Bả mới về để bả gọi là Giữ thằng em của bả lại đây Trời ơi trời cái thằng nhóc này Nó nó, nó vừa láo Mà nó còn vừa hung dữ nữa ờ, Rồi thôi được rồi Để coi có gì giúp mình leo nữa không ta Ui có cái móc nè Ui ok đơn giản đơn giản Quay em ơi lại đây lẹ coi anh anh leo lên đây anh hái chuối cho em ăn nè rồi coi nè coi nè ấy chiu đó bay lên chiu ờ càng lúc càng tới luôn ui trời trời trời ai à, ai à. rồi xong <laughs> trời ơi té đầu ơi bình tĩnh ai à bình tĩnh nè bình tĩnh không à. ok ok ok rồi ok anh biết là em đói bụng rồi nhưng mà em đợi anh tí trời ơi à trời giờ sao lên trên đó rồi ta cái cái cái cái cái cái móc này nó móc được có tí xíu rồi à, mình bay lên được có tí xíu mình bị té xuống rồi các bạn ơi không được rồi để kiếm coi còn gì khác không ờ à à ui có cái cánh nè ui được được được được được lấy cái cánh này để bay lên được nè ok ok để anh tí nha bé ok lấy cái cánh nè đeo cái cánh vô à thế là phong đã có cánh rồi bạn ơi phong mấy bạn coi phong bay này nha ok ok bay lên uh, xịn chưa xịn chưa bay lên tuốt cái này luôn wow ở bay bay vòng vòng vòng cái cây chuối rồi nè bạn à. ơi một con heo biết bay kìa Wow Các bạn ơi cái thằng nhóc này nó láo quá Nó dám kêu mình là con heo biết bay các bạn ơi ờ, Thôi thôi thôi kệ đi kệ kệ nó luôn thằng nhóc này Ủa trời tí nữa hai chị mày về ta, ta, ta, ta nói chị mày đuổi mày ra khỏi nhà luôn Ok Hey nhảy xuống Ôi, ok ok rồi mình tới chuối rồi nè các bạn ok à, em ơi em muốn ăn mấy trái tôi ăn một trái một trái đúng không rồi ok để anh hái xuống thôi nha bụp rồi ok rồi có rồi nè để anh đi xuống nè ui siêu bay xuống dưới nào ui trời trời đỉnh à, cao các bạn ơi biết rơi kìa trời cái thằng nhóc này sao là nó láo quá ta nó dám kêu mình là con heo biết bay xong giờ nó kêu mình là con heo biết rơi nữa bạn ơi Ôi, trời ơi trời ok anh có chuối nè à, nè đây nè chuối nè em ăn đi nè bây giờ tôi không muốn ăn chuối nữa ủa cái gì kỳ á hồi nãy em bảo anh là em muốn ăn chuối xong giờ em bảo là không muốn ăn chuối nữa là sao tôi muốn ăn chuối mà vàng cái gì cái gì mà mạ vàng trời ơi em ơi bình tĩnh lại đi em em đừng có bị tương tự nữa được không nhà anh nghèo lắm làm gì có có có có vàng mà gọi là mạ vàng cái quả chuối này cho em ăn trời ủa mà em là con người mà sao em ăn vàng được ông không biết là tôi là thần đồng thần đồng phải ăn chuối mà vàng ông không biết hả đồ nhà quê ủa em là thần hả ừ trời ơi trời ờ, nhưng mà thôi không được đâu không có vàng đâu mà ăn thôi ăn đỡ chuối này đi Ôi, trời. ông muốn gì ai rồi rồi rồi rồi rồi bình tĩnh em ơi bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh để anh để anh anh anh qua bên nhà bác bác thợ rèn anh mạ vàng cho trời ơi trời <laughs> cái thằng nhóc này nó lao quá bạn ơi trời mình hoài luôn á trời ơi khổ quá mà bác thợ rèn ơi con có một quả chuối nè bây giờ con muốn nhờ bác mạ vàng cái quả chuối này lên giúp cho con nha bác ừ, bao nhiêu tiền con con sẽ trả cho bác sau rồi ờ, con để đây cho bác nha ừ, khổ quá Dạ rồi cảm ơn bác Hợ Ràng rất là nhiều Trời ơi quả chuối được mạ vàng luôn xịn dữ Trời ơi các bạn ơi Cả cuộc đời của mình á Mình không biết là có một ngày nào đó mình được ăn gọi là cái đồ gì mà, mà có mạ vàng hay không nữa Mình còn chưa dám nghĩ rằng mình sẽ có vàng nữa Chứ cứ nói là ăn chuối mạ vàng Vậy mà bây ừ. giờ có thằng nhóc này nó đòi ăn quả chuối mạ vàng Thế là mình tốn hết gọi là gần 10 triệu để mạ vàng quả chuối này cho nó Trời ơi trời khổ quá mà Ê, Thấy thằng nhóc kìa à, Em nhỏ ơi à, à, nè nè nè anh anh có quả chuối mạ vàng cho em nè nè em em, cầm đi à, cầm đi nè rồi. đó à, có chuối mạ vàng ăn rồi nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm ngon không em no quá à. Ai, thật là tuyệt vời thôi bây giờ buồn ngủ à tôi đi ngủ đây rồi anh vào nhà đi nha ok ok ừ. vào nhà vào nhà hồi mày quá Ê, à, à, cái gì vậy sao em sao tự anh em em phun lửa anh anh có làm gì đâu ủa tôi đâu, đâu cho anh vào nhà này đâu ủa em kêu anh vào nhà là vào nhà nào à nhà bé cam mà tôi Ê. cho anh vào nhà mà nhà bé cam mà trời trời trời em, em nghĩ sao vậy em nghĩ sao vậy em trời ơi trời nghĩ sao mà em cho anh ở trong nhà của bé cam ủa anh là con người chứ phải là con mèo đâu mà em cho anh ở nhà của bé cam anh đâu phải chừng đít bo đâu trời đất ơi không lẽ ông là con người tôi cho ông vào nhà tôi dạ không cho tôi chỉ cho ông vào nhà bé cam thôi được không ủa gì? Ủa? Ê, ê, ê, rồi, ê, ê, ê, ê, anh anh chịu anh chịu ê, ê, Ôi trời ơi trời trời ơi nó ngủ mà nó ngáy kìa bạn à, trời ơi bạn ơi mình khổ quá à, sáng giờ bị thằng nhóc nó hành hạ bây giờ nó không cho mình vô nhà ngủ luôn nó bắt mình phải ngủ ở nhà của bé cam trời ơi là trời Sam ơi bà đang ở đâu bà về đây bà cứu tôi với Cô quá Trời ơi trời Nồng nọc ơi Thôi hai đứa mình ngủ ở nhà cô bé Cam nha Thôi nằm xuống ngủ đây Trời ơi khổ quá bà trời ơi Trời ơi trời Ủa cái mùi gì mà sao nó nghe khát khát Cái mùi gì hôi hôi khát khát vậy ta Ủa nồng nọc ơi mày mới đánh rắm đúng không Thấy gì mùi gì hôi quá vậy Ủa, ủa mình nghe có tiếng cháy Ủa Ủa Woo, vui quá à Nhà nè đang bốc lửa nè Ê, Trời dập lửa dập lửa dập lửa Em ơi em nhỏ em làm cái gì vậy Nhà anh mà xem đốt nhà anh Trời ơi à, trời mấy bạn ơi mấy bạn ơi chết mình rồi bây giờ mình phải làm như thế nào đây mấy bạn ơi sammy hình như bà bà bà đi đâu rồi mình không tìm tìm được bà mấy bạn ơi có cách nào để chừng trị thằng nhóc này không mấy bạn mấy bạn có cách nào thì các bạn nhớ bình luận lại cho mình biết nha chứ giờ mình không có cách nào để chừng trị nó hết trơn á à, thằng thằng cái thằng này nó nó là người lửa nè nghĩa làm cách nào để chừng trị nó mình nghĩ rằng là mình chỉ có thể sử dụng nước thôi nhưng mà không biết nước thì phải là nước nước bình thường hay là nước của thần thì mới trị được thằng nhóc đây đây mấy bạn nhớ bình luận để cho mình biết cách để có thể trừng trị thằng nhóc này nha chứ giờ nó đốt nhà mình luôn rồi trời ơi trời ờ, ờ, ôi chắc bỏ nhà ra đi luôn á đợi khi nào sammy về thì mình mới dám dám vào nhà chứ mình không dám gọi là đụng cái thằng nhóc này đâu trời ơi ờ, trời ok